Xin chào anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CPB Rất nhiều anh em đang chơi sóc đĩa mà lỡ thua tha không biết phải làm sao để gỡ gạc lại những gì đã mất Hôm nay trong clip này Tấn cam kết với anh em sẽ giúp anh em gỡ lại những gì mà anh em đã thua tha Anh em đang đi đánh sóc đĩa mà không biết được bên trong là chẵn hay là lẻ anh em xem clip này tấn sẽ chia sẻ và hướng dẫn tới anh em một cái bộ đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất hiện nay để cho anh em đi đánh sóc đĩa cái đồ chơi cờ bạc bịp này thì trên thị trường hầu như là chỉ có dân thầy thợ người ta biết biết chơi thôi còn à, những à, người mà mới hầu như là không chơi được và cũng không có kỹ năng và kinh nghiệm để chơi bản thân của tấn phạm cbb là một trong những người thợ chuyên đi đánh sóc đĩa đánh thuê sóc cái thuê ở tại những cái sòng sới thì hôm nay tớ làm clip này để chia sẻ với anh em vì sao vì cái đồ cờ bạc đồ cờ bạc bịp này nó có khoảng cách xa cho đến 1 mét 80 phân anh em đi chơi anh em chỉ cần đeo một cái ống này thôi thì nó có một cái máy đây là một cái máy và một cái ống anh em chỉ cần đeo cái máy với cái ống này vào đây là cái ống cách đây 10 năm rồi người ta vẫn hay dùng nếu mà anh em nào cảm thấy cái ống máy này nó hơi dày già một chút anh em có thể là dùng công nghệ hơn là anh em có thể là dùng cái máy này cái máy R6 này đó quân vị là hoàn toàn là không tang và để không làm mất thời gian của tất cả anh em Tấn sẽ đi test trực tiếp luôn Tấn sẽ đeo cái máy này Tấn sẽ đeo cái máy này Đeo khoảng cách tầm 1m đến 80 phân Và sau đó test cho anh em xem nhé Tấn sẽ đeo tầm 1m cho đến 80 phân Anh em đưa bộ quân vào Quân thì hoàn toàn là không có tang Tấn chơi xong Tấn sẽ bóc ra cho anh em xem Và nếu mà anh em là không đưa được quân Thì có thể đánh bằng quân dính à, cái bộ sản phẩm này thì bây giờ tấn sẽ test luôn cho anh em xem nhé đang là tứ tử này ai sốc cái cũng được nhé này chân tay nghe bát sóc này Đấy. mình sẽ đếm nhịp rung mình sẽ đếm nhịp rung anh em nhé Tấn sẽ ghi cái công thức rung uh, cái máy ống dài của nó công thức thì là 14 58 911 uh, 12 15 và 16 còn cái máy ống ngắn này thì công thức của nó sẽ ngắn hơn là 2 4 6 8 10 nếu mà anh em nào cảm thấy cái ống dài nó hơi phức tạp thì anh em dùng ống ngắn uh, còn như nếu mà anh em chơi quen ấy, anh em chỉ cần cảm nhận một cái nhịp rung dài ngắn là anh em có thể biết được rồi ván này của nó là chẵn sấp đôi nó rung lên đến 9 rung 10 rung này mở ra xem phải chẵn chẵn thường đó chính xác 100% trăm ờ, anh em nào cần mua hàng ờ, ờ, đục anh em nào cần cái đồ chơi cờ bạc bịp này thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tấn Phạm CBB số hotline trên màn hình. Anh em yên tâm một điều là cái bộ công đồ chơi này anh em lên Tấn sẽ hướng dẫn và dạy cho anh em từ A đến Z chia sẻ cho anh em những kinh nghiệm. Anh em nào xa thì có thể đặt hàng, ờ, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Ờ, cái hàng này là hàng cao cấp cho nên là anh em ờ, đặt hàng thì nhớ đặt cọc tiền cho bên Tấn Phạm bên Tấn Phạm thì có thương hiệu rồi, làm ăn bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ Tấn sẽ test lại cho anh em nhé quân này chơi xong bóc ra thoải mái cần tay ngay bát anh em chỉ cần sóc xong anh em bấm nút cái bát là anh em sẽ biết là bên trong ví dụ đang đi chơi anh em chỉ cần nào chắn lẻ thế đấy đấy là anh em ok rồi đúng không tại vì mình ờ, chỉ cần bấm máy nó sẽ rung thôi ván này của rung của nó là 7 rung 7 rung tương đương với là lẻ từ 5 cho đến 7 là lẻ anh em nhé này mở ra này Đấy chính xác tuyệt đối luôn bây giờ nó sẽ kỷ niệm cho anh em tiếp vài ván này Đấy, cân tay ngay mát anh em chỉ cần sóc như vậy thôi Đo cái nhịp nhanh rung nhanh rung dài là mình có thể đo được một cái bản thân của tấn là một trong những người thợ tấn đo một hai nhịp là tấn biết được rồi ván này rung của nó nhiều nhịp nhưng rung nó ngắn nó lên đến 13 nhịp lẻ này ba đen này đó ba đen cho nên là à, đây là những cái đồ chơi cực kỳ hiệu quả về cái bộ môn sóc đĩa bịp nếu mà anh em nào cần cái đồ cầu bịp này thì có thể liên hệ trực tiếp gặp tấn xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em